Bán khống cổ phiếu là việc đặt cược vào việc một cổ phiếu sẽ giảm giá có rủi ro cao hơn đáng kể so với việc đặt cược vào một cổ phiếu sẽ tăng giá. Dưới đây là những rủi ro chính của chiến lược bán khống và làm thế nào để tránh được các rủi ro. Bán khống cổ phiếu là gì và các rủi ro khi bán khống? Đây là một vấn đề nóng sốt được bàn tán rất nhiều trong thời gian gần đây, nhưng cũng dễ hiểu khi một số nhà đầu tư mới khó có thể nắm bắt được chiến lược này. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta không bàn về sự thành công hoặc khả năng bổ sung thanh khoản cho thị trường của chiến lược bán khống. Thay vào đó, hãy nói về mặt tối, về các rủi ro của chiến lược này. Các rủi ro này có thể gây chấn động cả về tài chính lẫn tinh thần đối với những người tham gia bán khống nếu họ không có được sự chuẩn bị đầy đủ. Khi nào thì bán khống? Thông thường, nhà đầu tư mua cổ phiếu với kỳ vọng cổ phiếu đó sẽ tăng giá. Ngược lại thì sẽ có trường hợp nhà đầu tư kỳ vọng một cổ phiếu nào đó sẽ giảm giá xuống nhưng lại chưa sở hữu cổ phiếu đó. Trong trường hợp này, cách đơn giản nhất để đặt cược vào sự sụt giảm này là bán khống cổ phiếu. Khi đó, nhà đầu tư sẽ phải vay cổ phiếu từ một nhà đầu tư khác để bán. Sau đó, nhà đầu tư bán khống phải trả lại những cổ phiếu đó ở mức giá thấp hơn. Chiến lược này cho phép nhà đầu tư bán khống bỏ túi chênh lệch giữa giá bán và giá trả lại. Do phải mượn cổ phiếu, nhà đầu tư bán khống sẽ phải mở một tài khoản ký quỹ với công ty môi giới đây không phải là một tài khoản tiền mặt thông thường. Mở tài khoản này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sẽ chấp nhận rủi ro tăng cao. Bất lợi Bên cạnh việc phải mượn cổ phiếu để tham gia thị trường thì người bán khống còn có rất nhiều bất lợi cố hữu trái ngược với người mua cổ phiếu thông thường. Đầu tiên, về lý thuyết, người mua có một giới hạn số tiền có thể mất trong bất kỳ giao dịch nhất định. Tuy nhiên, về tiềm năng sinh lời là vô hạn. Ngược lại thì việc đặt cược vào cổ phiếu giảm giá sẽ mang lại một lợi nhuận có hạn trong khi khả năng thua lỗ lại là vô hạn. Ngoài ra, công ty môi giới sẽ tính lãi đối với khoản bán khống bằng với lãi tính cho việc mua cổ phiếu sử dụng tiền ký quỹ. Lãi suất này có thể tăng. Mặc dù không có giới hạn về thời gian tiến hành bán khống, lãi suất này sẽ càng làm giảm cơ sở chi phí dòng của nhà đầu tư với thời điểm tham gia ban đầu. Điều này sẽ khiến các nhà đầu tư khó mua lại cổ phiếu với giá thấp hơn chi phí. Bán khống cổ phiếu và tránh các rắc rối sau khi nắm vững những điều cơ bản trên, bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến cách thực hiện và tránh các rắc rối. Đối với giao dịch bán khống, nhà đầu tư nên đặt ra một mức giá mục tiêu giống như khi mua cổ phiếu. Mức giá này được dùng như một cột mốc cho biết cổ phiếu có thể ngừng hoặc tăng động lượng để đánh dấu phải hành động. Mức giá này cũng được dùng như một tín hiệu báo động. Mức giá mà nhà đầu tư thận trọng phải thừa nhận thất bại và rút khỏi vị thế bán khống Thất bại trong bán khống có thể gây khó chịu hơn nhiều so với việc mua cổ phiếu để giữ lâu dài. Vì thị trường chứng khoán thường tăng cao theo thời gian, các nhà đầu tư có kinh nghiệm thường giữ các khoản bán khống với tỷ lệ nhỏ hơn các khoản mua dài hạn trong danh mục đầu tư. Một số người cũng sẽ có xu hướng kết thúc thương vụ bán khống nhanh hơn so với thương vụ mua cổ phiếu thông thường trước khi đạt giá mục tiêu chẳng hạn. Nguyên tắc bán khống cổ phiếu Một nguyên tắc tốt dành cho người bán khống là không thực hiện bán khống vào cuối tuần 2 ngày là một khoảng thời gian dài, nhiều thứ có thể xảy ra trong 2 ngày. Có rất nhiều tin tức quốc gia, tin tức thị trường, tin tức công ty, tin tức chính trị hoặc các tiêu đề do các nhà hoạch định chính sách đưa ra. Tất cả đều có thể khiến giá thay đổi ngay lập tức. Đừng nghĩ đến những ngày mà thị trường không mở cửa giao dịch. Cuối cùng, hãy nhớ rằng giao dịch ngắn hạn là nguy hiểm nhất khi giao dịch theo số đông. Tất cả chúng ta đều đã đọc về những biến động dữ dội trong tháng vừa qua đối với một số cổ phiếu có định giá thấp. Do công ty có mô hình kinh doanh cờ bạc kém, tỷ lệ bán khống ở các cổ phiếu này rất cao. Do đó, tổng số tiền đặt cược vào những cổ phiếu này là rất lớn. Áp lực mà bạn phải chịu Giao dịch theo số đông có thể tạo ra hiện tượng ép bán non. Khi giá cổ phiếu tăng, áp lực mua lại khi thua lỗ tăng cao đối với những người bán khống. Hãy tưởng tượng việc chứng kiến khoản lỗ đang tăng lên nhanh chóng, trong khi những người bán khống khác đang mua lại cổ phiếu đã vay. Đó chính là áp lực mà bạn phải chịu nếu việc này đi quá xa, nhà đầu tư sẽ phải thêm vốn vào tài khoản của mình. Mục đích là để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ của công ty môi giới. Công ty môi giới có thể quyết định đóng vị thế bán khống của nhà đầu tư thua lỗ bằng một lệnh dừng ký quỹ. Chiến lược của Jim Cramer Đề phòng bị mắc kẹt trong một đợt ép bán non, nhà đầu tư nên xem xét tỷ lệ cổ phiếu bán khống trên tổng số cổ phiếu lưu động của các cổ phiếu đang giữ vị thế bán khống. Các bạn có thể tìm trên Yahoo, Finance hoặc các trang web của công ty môi giới hãy thận trọng khi tỷ lệ này tiến gần đến 8% và không bán khống một khi con số đó đạt 10%. Tỷ lệ 10% về cơ bản là một quả bom hẹn giờ đối với người bán khống. Bạn có thể làm gì? 1. Nếu bạn bán khống, hãy đặt lệnh dừng tự động ở mức lỗ có thể chấp nhận được, khoảng 8% là một mức hợp lý. 2. Nếu bạn có thể giao dịch quyền chọn, hãy mua một quyền chọn mua cho mỗi 100 cổ phiếu bạn đang bán khống Quyền chọn mua là quyền mua chứng khoán ở một mức giá nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Chọn giá thực hiện ở mức lỗ có thể chấp nhận được và ngay hết hạn bạn mong muốn. Nói cách khác, hãy biết số tiền tối đa mà bạn sẵn lòng mất, đồng thời phải biết khung thời gian của bạn. Phần tiếp theo thậm chí còn phức tạp hơn nhưng sẽ là những thông tin hữu ích khi bạn hiểu được nguyên lý. Về mặt lý thuyết thì một trader có thể thanh toán cho quyền chọn mua đó bằng cách bán một số lượng tương ứng quyền chọn bán quyền chọn bán bắt buộc bạn phải mua cổ phiếu với giá thực tế thấp hơn giá bán khống của bạn, tức là bạn thu được lợi nhuận. Khoản chênh lệch này có thể đủ để trang trải cho các quyền chọn mua. Chiến lược này có thể sẽ giới hạn lợi nhuận ở mức thấp hơn, nhưng nó cũng sẽ quản lý tốt hơn rủi ro của giao dịch. Tóm lại, hãy nhớ rằng việc mua quyền chọn mua mà không bán quyền chọn bán sẽ làm giảm cơ sở chi phí dòng của bạn. Điều này không tốt cho một vị thế bán khống bởi vì lợi nhuận hay thua lỗ thực tế của bạn bằng giá bán khống của cổ phiếu trừ đi các khoản chênh lệch bạn đã trả. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Nhớ subscribe để xem nhiều video hơn và để lại bình luận cùng trao đổi các anh chị nhé.